cầu thỉnh trên chư đại đức tăng phổ tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh được về trong pháp hội, nghe kinh thính pháp, thọ thực no đủ, kết duyên tam bảo sớm được giác ngộ giải thoát. Giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh trên chư đại đức tăng tác lễ trần tế cầu siêu pháp đàn lương hoàng bảo sám năm 2022 cho đạo tràng chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo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 Nguyện thử diệu hương vân biên mãn thầm phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thánh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đại xứng tánh tác phật sự phổ uốn chư chúng sinh Giải phát Bồ Đề Tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo.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 phóng túng làm các việc ác bất thiện mà phải chịu quả báo như vậy. Với lòng bi mẫn, Ngài đã tuyên thuyết pháp thi thực trai đàn, cứu giúp chúng sinh trong loài ngạ quỷ, nương năng lực Phật, pháp tăng, thọ thực no đủ, thoát khỏi sự đói khát thống khổ, kết duyên với Tam Bảo, tu hành theo chính Pháp. Duyên nay là ngày 25 tháng 8 năm nhâm dần, đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Đại Tăng, thể theo lời thỉnh cầu của tất cả các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc vàng tập tu lục hòa, cùng các thiện nam tín nữ xa gần, trong nước cũng như nước ngoài, nhân Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, thiết lập trai đàn phổ thí cho đẳng đẳng chư vị, chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư Tăng Ni Phật tử nhân dân tập phương, đã bạch thỉnh về pháp đàn lương hoàng bảo sám các vòng linh oan gia trái chủ hữu duyên vòng linh oan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ phật tử các vòng linh mà các tín chủ phật tử bạch về trong chương trình tu tập bài số 8 các chúng được thỉnh về chùa trong khóa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khóa lễ phật tử sám hối trước chư tăng khóa lễ an vị khóa lễ sơ quy phong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà tại đạo tràng cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn Phật tử chùa Ba Vàng hành hương Ấn Độ đã bạch cúng dường hồi hướng về trai đàn trần tế hôm nay nương năng lực Phật được về trong pháp hội nghe kinh kính pháp thọ thực no đủ kết duyên tam bảo phát khởi thiện tâm bồ đề tu hành sớm được giải thoát chúng con kính thỉnh tam bảo chứng minh và gia hộ xin thỉnh các đức hộ pháp chư thiên chư thần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 Chúng con xin cung thỉnh chư Đại Đức Tăng an tọa tại bàn chứng minh. Khải thỉnh mười phương chư Phật, phóng quang ứng dáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chư tăng chúng con được triều thỉnh đẳng đẳng các chúng chư thiên, chư thần linh, chư linh thành hộ trì cùng các vong linh đã được chư tăng ni Phật tử bạch thỉnh về pháp đàn lương Hoàng Bảo Sám và trai đàn Trần Tế hôm nay. Kính mong Tam Bảo chứng minh gia trì cho hết thảy các chúng được về nơi Pháp hội,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 Xưa vì á nán sanh hoàng sở, Diệm khẩu lời dâm báo hòa ương. cúi đầu khẩn cầu thưa giao chủ, Hứng từ tế vật cánh lời xanh Xưa nay hành trì thêm vận dụng, Phàm thánh cùng đi giải thoát trường, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. lập đàn phổ thí cho trọn đều quân lưới âm dương quang minh tỏ khắp mười phương kính dâng một nén tâm hương ngát ngào cơn mưa tuệ dồi dào tươi khắp bóng mây từ che rớp mọi nơi lọt đâu rơi đất trên trời từ bi tế độ muôn đời viên thông nam mô phật tổ thích ca nam mô tất cả mười phương phật đà Phần đà như mẹ như cha Mong ta sớm thoát ta bà khổ đau Dùng nhiều phương tiện nhiệm màu Cứu sinh linh khỏi khổ sầu thiên ờ, thu Phật rằng sinh từ khổ đau, muốn thoát sinh tử phải máu tu hành. Nghe lời văn sám sửa mình, không lâu sẽ tỏ chân tâm đạo màu. Hôm nay Phật tử thiết cầu, thỉnh tăng cầu hồi, lập đàng thi dâng ba ngày phụng pháp hồng danh lương hoàng bảo sám bái danh phật đà sau là thiên lễ phẩm quà hương hoa trà quả thiết tha cúng dường chư tăng triệu thỉnh các đường tâm linh các coi đồng về nghe kinh nào thiên chúng nào thiên ma già xoa la sát khẩn na la thát bà Cùng hên thấy thần tiên căng cõi Và những loài ở cõi tâm linh Cô hôn ngà quý đầu đình Chết sông chết chợ chết dinh chết bờ cùng các linh không nơi nương tựa khi bỏ thân chẳng khỏi chẳng hướng chẳng ai đoái đến xót thương không ai nghĩ đến mà thương cho mình từ ngày hồn xuống âm ti bao nhiêu cay đắng bấy nhiêu khổ sầu đôi khát khổ u sầu thê thảm bởi nghiệp xưa chiêu cảm tái ương sông đời chẳng biết hiền lương gây bao bất thiện táng thương cho đời nay thời cha có nghiệp xưa bị cưa bị chém bị cha ngùng hình bị đói khát chịu khóc than mang thân ma đói lang thang bao đời Thật tình thương son xiết bao mong sao tìm được phương nào thoát ra đàn thi thực nay thời ngánh thỉnh các vong linh khắp trốn cùng nơi ở đâu nghe được những lời chư tăng phật tử thính mời về đây hãy nhanh văn tập chốn này nương ngoài thân phật thọ trái chứng ờ, đàn Giờ này xin mời đại diện quý Phật tử quỳ gối dâng hương hoa thỉnh. nhất tâm nhất tâm triều thịnh sơ phen triều thịnh hương hoa anh hương hoa đây lại thịnh nam mô sa bà giáo chủ điều ngự phật bổn sư thích ca mâu ni ngưỡng nguyện đương từ tôn từ bi phong ngọc hảo quang tiếp chiếu đăng đăng chư thiên chư thần linh chư linh thần hộ trì các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư tăng ni phật tử nhân tân thập phương đã bạch thỉnh về pháp đàn lương hoàng bảo sám các vong linh ngoan gia trái chủ hữu duyên vong linh ngoan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ phật tử các vong linh mà các tín chủ đã bạch về chương trình tu tập bài số 8 các chúng được uh, thính về chùa trong khóa lễ trực tuyến ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần. Khóa lễ Phật từ sám hối trước chư Tăng, khóa lễ an vị, khóa lễ sơ quy. Vong linh tại đàn lễ cúng thi thực của các tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn Phật tử Chùa Ba Vàng hành hương Ấn Độ đã bạch cúng dường hồi hướng về đàn trấn tế hôm nay. Giờ này hồn phách chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triều thỉnh nương ngoài lực Phật. Hôm nay giờ này mau mau đông vào trong pháp mơ hồi. dâng hương hoa thịnh xin mời phật tử chính giữa dâng hương hoa lên bàn nhân tâm nhất tâm triều thịnh nhị phen nhị phen triều thịnh hương hoa anh hương hoa đây lại thịnh Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Cứu Bạt Minh Đồ Bốn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát từ bi phong quan tiếp triều đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh mà chư Tăng vừa bạch trên. Giờ này chư vị còn ở nơi nào nghe chư Tăng triều thỉnh, đưa ngoài lực Phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hội dâng hương hoa thình xin mời phật tử bên phải dâng hương hoa lên bàn nhất tâm nhất tâm triệu thịnh tam phen triệu thịnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại thịnh nam mô âm dương lưỡng lợi linh thông sứ giả ngương nguyện đức sư giả từ bi tầm vong tiếp triệu đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh vừa kể trên giờ này ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nương ngoài lực Phật hôm nay giờ này Mau mau đồng vào trong Pháp mà Ôi. Dâng ngô thỉnh Xin mời Phật tử quỳ bên trái dâng hương hoa lên bàn Chúng con Nay xin nương oai lực tam bảo, oai lực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trì mật chú, nguyện cho hết thảy chư vị chư thiên, chư thần cùng chư hương linh, hôm nay nương theo oai lực thần chú mà được về trong pháp hội, an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư tăng khai thị, thỉnh chư tăng khắc miệng đồng lời gia trì mật chú phật tinh ngôn bồ bồ đà đà đà đà bồ bồ đà đà đà đà bồ bồ đà đà đà đà bồ bồ đà đà đà đà bồ bồ đà đà đà đà bồ bồ đà đà đà đà bồ da di da da ga ra da ra mo bo bo re di da di da di da da ga ra da ra mo

mô bồ đề di đà di đà di đà đà ngà đà bồ đề di đà di đà di đà đà ngà đà bồ bồ đề di đà di đà di đà đà đà nay thỉnh hết thảy các chúng đã được về trong đàn tràng cùng các phật tử nhất tâm đảnh lễ tam bảo Chi tâm định lễ thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo tam bái tại các chúng tùy xứ an trụ, xin mời quý Phật tử đồng an tọa. Kính thỉnh mười phương tam bảo phóng quang, ứng dán đàn tràng gia hộ cho chúng con.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 Tiêm tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần, Biến nhập tỷ lô tạng giới. Cả trung vô sư bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phán tác tứ kỳ quên trừ nội ngoài đan địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khi huế ban nhi thành tịnh độ Sở vi đạo nội ngoại trung gian vô trược uế Thánh Phạm Mô Hiến Tổng Thánh Lương Bồ Tát liễu Đầu Cam Lô Thủy Năng linh nhất trích biên thập phương tinh chuyên cầu huế tận quên trừ Phổ giai đàn tràng chúng sinh tất thanh tình dương chi tình thủy mi dam da da ni ram bo da da da da da da da dam bo a di da ba ye de da ba da da bo de da dwa ba da ma da dwa ba da ma ga ro ni ga da da ba na ba de do da na da dwa na mo da ye da dwa i mo ma di da ba ye de da ba da ram da ba ram mo na da ba ni ye di ma ba da ba be da ba da do do ba ma de do da ba da da ma ba da ma ba da do da di ta na ba do ni do ga re ga da re

Sa ba mandara bandara sabahanta tinto mandara bandara sabahanta tinto mandara bandara sabahanta wan kechen goran tandara dara sabahanta dara dara sabahanta dara dara sabahanta dara dara sabahanta dara dara sabahanta dara dara sabahanta dara dara sabahanta rửa sanh lòng trần phát tâm thành đây trước phật đại cầu giải kết đã giải kết giải kết giải oan kết oan trái nghiệm xưa đều giải hết trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù vô lượng vô biên được giải thoát giải hết oan gia diệt hết tội nguyện đường vãng sinh liên trì hội liên trì hội lớn nguyện tương phùng vô lượng bồ đề quyết chẳng lui úm xì lâm úm bổ lâm diệt kim tra kim tra tăng kim tra ngô kim vị như giải kim tra chúng bắt giữ như kết kim tra ung cường trung cường cát trung cát ma ha hội ly hữu thù luận hết thảy oán gia lìa thân mình trí tuệ mênh mông lên bờ giáng nam mô dài oán kết bồ tát nam mô dài oán kết bồ tát nam mô dài oán kết bồ tát ma ha Giờ này thỉnh chư Tăng cùng toàn thể đại chúng cùng tụng kinh, thỉnh hết thầy các chúng trong cõi tâm linh đồng nhất tâm lắng nghe lời kinh Phật. Chư Tăng tụng kinh Phật để cho các vị hiểu được lời Đức Phật dạy mà phát tâm tu hành, hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp về sau được an vui giải thoát. Thỉnh đại chúng tờ kinh trang số 94. Bài kinh truyền mẹ của Uttara. bài kinh truyền mẹ của ún ta ra sau khi phật đạo sư diện độ vào thời đại hội kết tập kinh điển đầu tiên đang diễn tiên tuân giả ca chiến diễn cùng mười hai tỷ khéo đang cư trú trong ngôi rừng nó gần kiêu thường dĩ thời ấy un ta ra vì nam từ thừa kế của vì quốc sư triều vua u đế na ngồi trên bến nước sông hà gần người nữ quý hình ghế rơm rán điều run rè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 Tùy theo phúc báo của mình và phúc báo từ sự cúng dường tu tập của chư Tăng Ni Phật tử, bà con nhân dân hồi hướng đến chư vị mà chư vị sẽ được thọ hưởng các phần phẩm thực từ đàn thí này. Tất cả chư vị đã được vào tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, nương theo chư Tăng và các Phật tử để sám hối tội lỗi của mình rồi. Này lại được về trong đàn thí này, được thọ thực. Đây là một duyên lành thủ thắng của chư vị, Nhờ duyên lành này mà từ nay về sau chư vị có thể thoát khỏi khổ đau. Hỡi này tất cả các chúng trong cõi tâm linh, trong bài kinh vừa tùng ở trên kể về câu chuyện mẹ của Uttara, bà là một người san tham, ờ, phỉ báng việc cúng dường của con trai mình và với mong nguyện những gì con trai mình cúng dường cho các tỳ kheo sẽ biến thành máu cho con trai bà uống sau này. Với ác nghiệp đó, sau khi bà từ trần, bà phải đọa thành một ngạ quỷ và chịu sự đói khát. Do nhìn thấy nước, thì nước liền biến thành máu. Qua đây, chư vị nên biết, tán thán việc bố thí cúng dường trì giới thì được vô lượng phúc báo. Còn phì báng việc bố thí cúng dường trì giới thì cũng chịu rất nhiều sự khổ đau. Đối với các chúng hôm nay về đây đang thọ quá các quả báo khổ thì phải biết đó đều do những hành nghiệp bất thiện của mình từ trong quá khứ. Vì vậy, khi tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, chư vị cần phải chân thành sám hối tội lỗi của mình. Hôm nay, về trong Pháp hội này, nhận được phần phúc báo từ sự cúng dường tu tập của các Phật tử tín chủ, hồi hướng đến cho chư vị, thì phải khởi được tâm hoan hỷ tán thán tâm lành đó của các Phật tử tín chủ. Được như vậy thì phần phước của chư vị sẽ càng được tăng trưởng, chư vị sẽ được hưởng nhiều sự an lạc, hạnh phúc và nhờ và nhớ là phải tinh tấn tu tập, hộ trì cho các tín chủ trong các thiện pháp cùng với các tín chủ tu hành cầu vô thường đạo nha. Vừa rồi các chúng trong cõi tâm linh về trong pháp hội đã được lắng nghe kinh Phật và những lời khai thị từ chư Tăng. Này chư Tăng sẽ vì tất cả chư vị mà hướng dẫn sám hối, quy y, phát tâm Bồ Đề, cúng cơm cho chư vị. Thỉnh chư vị nương theo tâm niệm của chư Tăng để cùng được lợi ích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 Lửa cháy rừng rừng thiêu thành sắc thành sắc cô hồn vì thiêu đốt cô hồn muốn sinh về tình độ vô thường thể nguyện thành từ tinh chúng sinh thể nguyện độ từ tinh phiền não thể nguyện đoạn từ tinh pháp môn thể nguyện học từ tinh phần đạo thể nguyện thành hết thảy các chúng hữu duyên hôm nay đã về pháp hồi sinh tâm hoan hỷ phát tâm bồ đề nương tựa tam bảo sư phụ đại tăng từ nay trở đi từng hành công hành hộ trì tam trừ nhiều chứng trên cô ấn na lô đằng kế xa bà ấn na lô đằng kế xa bà ấn na lô đằng kế xa bà khai yến đầu chân cô nan bồ bồ đế gì già đa gì đa đa nga đa già bồ bồ đế gì già đa gì đa đa nga đa già bồ bồ đế gì già đa gì đa đa nga đa già tam mười gia giới chân cô nan tam mười gia tát đoà và mãn tam mười gia tát đoà và mãn tam mười gia tát đoà bà kiến chi đê an tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra tam a đa bà rô chi đê tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra tam a đa bà rô chỉ đê an tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra tam a đa bà rô chi đê tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra tam a đa bà rô chỉ đê tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra tam a đa bà rô chi đê tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tam bà ra đen tam bát la tam bát la hồng tam đồ thị chân con nam mô tô rô và ra đắc tam ha ra ra đắc địa tạng tô rô tô rô an ra tô rô bát ra tô rô sa ba toro va da na ta ga da da na ni ta toro toro va da toro va da toro sa ba ha na từ thì lên chân cô nắng tông tông tông tông tông mắng tông tông tông tông tông mắng tông tông tông tông tông chùa chân cô nam tông tam bàn tá bốn tịnh pháp từng cảm tí là xa hết thầy chúng nguyện đều nó đủ giả tăng làm mau thân u minh sinh tình đồ quý tam bà phát bồ đề rôn giao trong thành đạo vô thượng công đức vô biên xuân đời sau hết thầy chư chúng đồng pháp từ này hết thầy các chúng tôi nay khắp viên cung thức ăn biết mười phương hết thầy hương linh hưởng nguyện em thần đạo thi vô na từ chân ngô nắng bụng lực nắng xa bá bụng lực nắng xa bá bụng lực nắng xa bá vô cũng dạng chân ngô nắng khả nắng tâm bà và phiền nhân ra ổn nắng tâm bà và phiền nhân ra ổn nắng tâm bà và phiền nhân ra ổn và nhớ tiếng nghiệp trước căn bản đáng sinh tình đồ đà la ni nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà điện già ta di đi đô và thì a di đi đà tất đà bà thì a di đi đà thì ca đà đế a di đi đà thì ca đà đa da di di dạ da na di đa ca đê sa ba nam mô a di đà bà dạ đa dạ đa dạ đa di dạ ta di di đô ba tỳ a di di đa tất đam ba tỳ a di di đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa dạ di đi dạ dạ na di đa ca đê sa ba nam mô a di đà ba dạ đa dạ dạ đa dạ đa di dạ ta di di đô ba tỳ a di di đa tất đam ba tỳ a di di đa thì ca nan đế a di ni đa thì ca nan đa dạ di ni dạ dạ na chỉ đa ca đề sa ba a tiêu tai các tường tận trụ nam mô tam bát nam mô đà nam a bát ra đề a đa sa ra nam nam nát địa tạng kê đề kê kê hồng hồng nhập và ra nhập và ra bát ra nhập và ra bát ra nhập và ra đề sang ra đề sang ra tí đi xa bất xa xa bất xa bên đề ca rất thì dễ xa bà ha năng mô tam bát tam mô đa nấp ma bát ra đề a đa xa ra năm năm đát điện tán kê kê kê kê ông ông nhập pha ra nhập pha ra bát ra nhập pha ra bát ra nhập pha ra đề san xá đề san xá san chi đề san chi đề xa bất xa xa bất xa bên đề ca rất thì dễ xa bà ha năng mô tam bát tam mô đa nấp ma bát ra đề a đa xa ra năm năm đát điện tán kê kê kê ông ông nhập pha ra nhập pha ra và ra để sắc xa để sắc xa sắc chi để sắc chi để xa vẫn cha xa vẫn cha biết để cả thất gì về xa phàm dâng cơm lên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 chúng con xin hồi hướng cho hết thảy các chúng, chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay, có duyên với chư Tăng Ni Phật tử nhân dân thập phương, đã được bạch thỉnh về Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên, vong linh oan gia trái chủ đang báo oán các tín chủ Phật tử, các vong linh mà các tín chủ đã bạch về chương trình tu bài số 8. Các chúng được bạch thỉnh về chùa trong khóa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần, khóa lễ Phật tử sám hối trước chư Tăng, khóa lễ an vị khóa lễ sơ quy, vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các gia đình tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn Phật tử Chùa Ba Vàng hành hương Ấn Độ đã bạch cúng dường hồi hướng và thỉnh về trai đàn trần tế Chùa Ba Vàng hôm nay. Nương công đức này mà được thọ thực no đủ, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, ác nghiệp tiêu trừ, tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp quy y tam bảo, phát tâm Bồ Đề. Đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo, gặp chính Pháp, gặp bậc minh sư, thiền hữu tri thức, dẫn dắt tu hành, cầu đạo giải thoát. Hồi hướng cho các gia đình tín chủ Phật tử đã phát tâm cúng dường về đàn lễ hôm nay và những người tham gia phần sự công đức phục vụ đàn lễ, nương năng lực phúc báo này mà được tiêu trừ bệnh tật, mạng vị bình an, gia đạo hưng long, các sự khắc tường, chư tai tiêu diệt, lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm tử bi đối chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho hết thảy các đức hộ pháp, bảo hộ tam bảo, chư vị hộ pháp đang bảo hộ đàn tràng, cùng hết thảy các chúng chư thiên, chư thần về trong pháp hội hôm nay, nương công đức lành này mà phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn, tâm bổ đề tăng trưởng,